bác nào đã sở hữu cái bộ hột tài xỉu cây mắt hí bên cơ sở sơn tài xỉu bên em rồi các bác cũng đã biết được cái độ hiệu quả của nó rồi còn bác nào mà muốn được tư vấn thêm hay muốn được thử hay muốn được test các cứ lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây sau đây thì em sẽ à, về phần tăng tích em bao tăng tích cho các bác ăn thua chảy hột các bác nhá em đảm bảo là không có gì hết sau đây thì em sẽ lắc thử một vài chén để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cây hột tài xỉu mắt hí này đầu tiên bộ hột tài xỉu này đi rất là đều 5 năm em sẽ lắc thử hột xem hột nó có đi đều 5 năm không nha nãy vừa tài bây giờ xỉu này tài này xỉu này tài này xỉu này đấy bộ hột đi rất là đều đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc giữ này giữ tài hay giữ xỉu thì nó cũng giống nhau thôi vậy nên bây giờ em sẽ lắc lên tài rồi giữ tài thử cho các bác xem này nó tài này bây giờ em sẽ giữ này một tài hai tài ba tài bốn tài năm tài chén này hơi nhẹ tay nó xuống xỉu mất rồi đấy em lắc giữ được 5 chén tài lắc giữ tài và lắc giữ xỉu nó như nhau các bác nhá khi nào mà các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu cây hột tài xỉu mắt hí này em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc bộ hột đi theo ý muốn của mình mà không cần phải dùng đến remote khiển hay là không chơi đồ ờ, có tang đồ công chuyện các bác nhá